beo bạn ơi beo 300 cái chân nó cái thế của nó nó ngang ngang kỳ quá mặc dù mình đi thi bằng lái bữa mình cũng uh, chạy chiếc beo mà bữa đến giờ là quên cảm giác rồi này nó không có báo số trên đồng hồ nồi của nó độc quá nên là chạy nó nó thoải mái ghê nó không có căng thẳng tí nào hết có điều là cái thế cồn của nó nó nằm ở vị trí nó hơi lãi xe mình nên mình ờ, cũng còn chưa có quen lắm nhưng mà chạy con này nó nhàn thì đó con này mà đi xa thôi khỏi nói luôn tò cái chân xuống cái nó bò bò bò bò nó hơi à, nó hơi thấp cái này thấp nằm dưới bên kia rồi đây nó không có báo số gì hết cái uh, ga đầu của nó nó lên mượt nó lên rất là mượt khác với con đúc của mình á, là nó lên hỗn lắm còn uh, chiếc này nó nhẹ nhàng mượt mà trước khi mà mình mua đúc là mình phân vân chiếc này dữ lắm nè phân vân lắm luôn đã quá à. nhưng mà mình còn uh, rất nhiều thời gian để mà chơi con này nên là giờ cũng chưa vội làm gì cái dáng này nó là một cái dáng hoài cổ nó cũng đã làm để cho khách đi chút xíu rồi để cho người trẻ cũng chơi được cho người trẻ cũng chơi được cái dáng của nó không chỉ mỗi là hoài cổ không mà nó còn hiện đại nữa tăng tốc rất là mượt vì ờ, nó cái dáng ngò của nó trọng tâm nó thấp á, nên là thoải mái ghê à, hợp lý quá ta dáng này ờ, nó không hẳn là cruiser cruiser là nó hơi ờ, bật ngửa ra sao chút còn cái này mình vẫn còn cảm giác được cái độ chợp lên tay của nó không quá cao như chopper nên chắc là gọi ờ, gọi nó là popper quá mà popper thì nó cái ghi đông của nó ngang ra chứ nó không có như thế này cũng không biết nó <laughs> là dáng gì nữa